nhà anh Thanh đẹp quá các bạn ơi nhà thông từ mặt đường phía trước ra mặt đường phía sau luôn wow. hồ bơi quá rộng luôn client của chị Hưng thì à, đã coi như là gần nửa năm rồi các bạn đó, à, khoảng 4 tháng 5 tháng anh Sĩ ha gần nửa năm rồi thì uh, Chi à, với anh Sĩ là hai anh em mới có dịp là đi chung với nhau cũng như là để giao chiếc xe Mercedes-Benz đến tận tay cho khách hàng thân yêu của mình các bạn đó thì bởi vì là các bạn biết rồi ha dịch Covid nó kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh là hơn 4 tháng trời cho nên là trong cái thời gian này thì mọi thứ gần như là đứng lại luôn không có bất kỳ một cái hoạt động gì hết và đối với chiếc xe Mercedes-Benz C180 AMG này nữa các bạn thì uh, anh uh, anh Tuấn khách hàng của Di ở Phan Thiết ha, thì ờ, đã đặt các chiếc xe này của Di trong tháng 7 ở trong ngay dịch luôn đó và mãi đến bây giờ luôn các bạn là Di mới có thể đăng ký xe cũng như là bàn giao xe được cho anh Tuấn đó, thì uh, trong trong thời gian vừa rồi các bạn thì uh, ở Sài Gòn á, nó cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn hầu như là bè của mình ha những người thân của mình thì à, gặp nhau luôn coi như không gặp nhau cũng như là uh, cũng có rất là nhiều bị nhiễm người bị nhiễm covid luôn các bạn đó thì anh sĩ thì uh, sao anh sĩ cô anh sĩ thì sao anh thì cái cô anh cũng uh, nói chung là ở đây thì trong giày trò thôi giày trò anh không bị còn các giày trò kế bên là bị nhiều lắm luôn uh ừ -huh. may cái là trong cái uh, anh ở trọ mà thì trong một khu vực ờ, dạy trọ như vậy thì chỗ anh không có ừ. nhưng bạn anh cũng nghỉ nhiều lắm bạn cùng quê đó bị cả gia đình luôn thôi nhiều em thấy là bữa rồi là lên facebook là nhiều anh em nhiều bạn bè coi như là có người thân mất dữ lắm á anh sĩ ờ, người chết nhiều mà ừ. thấy là lên là cái đợt đợt mà cao điểm á là lên facebook là mấy anh em coi như là đổi avatar quá trời riêng anh có có người quen ở, ở quận 8 kìa ở bãi xe trong bãi xe quen nhau gần chết một gia đình mười mấy người chết hết luôn chết lúc đầu đi luôn chết dữ vậy ừ. chết hết mười mấy người luôn ồ oh, kinh khủng ha bây giờ thì à, đói bụng rồi các bạn đi cũng sớm cho nên là anh sĩ ờ, dừng lại hai anh em dừng lại để ăn sáng nè anh sĩ cái này ở ngoài quê bánh sĩ anh sĩ gọi là gì cái đây sài gòn gọi là bánh giò à? cái này thì gói bằng lá chuối đúng không thì ở quê mình là gọi bằng bánh lá nhưng mà ở quê mình làm cái bự hơn thế này ừ. cái bự hơn mà lại à, nói chung cái này cũng ngon ăn cũng, cũng có có phần giống vị ngoài quê đấy bánh lá chuối ha bánh lá thì gọi là bánh lá thôi bánh lá rồi hả chứ không phải là bánh lá chuối ha đúng rồi trên đường đi làm bạn thì uh, Di đi sớm á, Di mua đoạn sáng cho hai anh em nè bởi vì là ừ, trong giai đoạn này chắc là đi trên đường chắc cũng nhiều bây giờ thì nhiều yeah. Dạ. rồi bây giờ không thành vấn đề nó bình thường hết rồi ừ, ừ. trong dịch đó các bạn là anh sĩ cũng vẫn đi giao xe được của các bạn nha hầu như là không có nghỉ luôn đúng không anh sĩ từ tháng 7 <clears throat> nói chung là không không có nghỉ gì hết đi có xe thì vẫn đi thôi vẫn đi giao bình thường thôi nhưng mà có điều là xe thì không có thôi đúng không anh sĩ <laughs> cũng may là bữa đó là Di nhờ được anh sĩ giao chiếc xe xe 300 cho Lâm ở ngoài Huế Ồ, bữa đó anh sĩ đi có mình đó anh sĩ hả anh đi một mình thôi ừ. đi qua cho mấy cái chợ ờ, chốt kiểm dịch chắc là ờ, nhiều lắm hả <laughs> chốt thì nhiều đi qua ngồi chốt thì test một lần <laughs> nói chung là thời gian qua mình test hoài luôn test thì không nhớ bao nhiêu lần luôn <laughs> đi qua Huế chừng uh, ờ, chục chạm không anh xin sĩ từ đây ra Huế hơn chục quá hơn chục dặm không ừ. ừ. cái mọi tỉnh mọi địa phận là có đảo nó từ một tới hai đảo mà cái chuyến nó bị bão nữa anh sĩ ha không thì thông tin bảo nên đi nó bình thường ừ. khi lên cao tốc khoảng này thì gió hơi lớn ok ok bây giờ à, hai anh em à, ăn sáng xong rồi à, tranh thủ đi ngay các bạn đó bởi vì là ở dưới anh Tuấn ở dưới anh Thành đợi hai anh em ha ok hẹn gặp lại các bạn tại ờ, nhà của anh Tuấn với là anh Thanh nha hiện tại bây giờ thì ờ, đi tỉnh giao xe còn rất là cực các bạn bởi vì là rất là nhiều những cái ờ, chốt chặn hiện tại bây giờ Duy với anh Sĩ thì tới đâu chị? tới Bình Thuận rồi đó vừa tới địa phận Bình Thuận thì chốt Bình Thuận. đó chốt của Bình Thuận nè với, với à, anh sẽ bắt đầu là kiểm tra y tế ha rồi để tiếp tục lên đường xe quá trời đông luôn không biết là ở đây bao lâu anh sĩ nhanh không chắc khoảng uh, à, 20 khoảng nửa tiếng ok có gọi thì gọi em vô nha từ sáng giờ là di qua hai trạm rồi các bạn đó một trạm ở dưới đồng nai với lại à, một trạm ở bình thuận xe tải quá trời đông rồi các bạn thấy không giấy tờ hả anh chị ờ, lúc nãy à, Di với anh sĩ à, hai anh em vô ờ, kiểm tra y tế các bạn nhưng mà bây giờ là mấy chú công an kêu là phải quay đầu lại anh sĩ đúng rồi giờ đây phải đòi giấy xác có giấy test mà giấy của mình thì hết hạn mất mấy tiếng rồi Thế <laughs> là mà lúc này thì mình, có tính tới cái à, Đồng Nai test mà mấy à, đồng chí bên chốt kia hỏi thì nói là nay chỉ cần khai báo với lại à, có thẻ xanh là đi không cần giấy test nữa mà bây giờ ờ, bắt test nữa bây giờ bắt quay lại đi đi đi lấy giấy test vậy là hai anh em mình phải quay lại cái trạm đồng nai hồi nãy hả đây là cái chạm tới covid ở đây cái mình còn à, ba cái nữa là ồ mất công quá ha cái test covid mà thủ tướng cũng nói là nay không cần phải test nữa mà không cần giấy test thì nó tiền việc đi lại chỉ test những cái trường hợp nghi ngờ thôi còn sau ở bên dưới để làm như thế này vậy bây giờ hai anh em mình phải quay lại test xong cái rồi ra đó nộp giấy rồi được đi ồ mất thời gian quá ha thôi lỡ chịu thôi anh sĩ ơi bây giờ Duy với anh Sĩ thì hai anh em đi uh, tìm cái chỗ để test Covid và cấp giấy đi đường các bạn Duy mới vào cái phòng khám này ở đây là mấy anh nói là không có test không có test cũng như không có cấp giấy đi đường thì uh, bây giờ Duy với lại anh Sĩ uh, tiếp tục đi tìm đó thì cách đây cũng khoảng tầm 20 phút nữa thì mấy anh hướng dẫn là có một cái à, trạm y tế huyện Xuân Lộc đó chỗ này sẽ có test hy vọng là điên sĩ ơi không hả không mấy anh chỉ là mình à, chạy lên đây khoảng tầm 20 phút nữa trung tâm y tế à, huyện Xuân Lộc hả anh biết chỗ đó không hy vọng thì uh, lên đây thì sẽ test được các bạn để tranh thủ đi giao xe thôi nãy giờ thì uh, mất cũng rất là nhiều thời gian rồi lúc nãy thì hai anh em đã đi qua hai trạm ba trạm mọi bạn là không có yêu cầu bạn chỉ cần có thẻ xanh covid thôi có thẻ xanh là mình có thể là đi được rồi đó nhưng mà đến uh, địa phận giữa biên hòa đồng nai và bình thuận thì lại yêu cầu mấy anh yêu cầu giờ à, hai anh em phải quay ngược lại thôi đã đến uh, trung tâm y tế huyện Xuân Lộc các bạn đó các bạn thấy có các bạn không xét nghiệm test nhanh Covid nè đó, rất là mừng luôn các bạn rồi đây test nhanh để mà đi mà không biết ở đây bao lâu nữa anh <laughs> sĩ hy vọng là mất khoảng 15 20 phút ở đây thôi các bạn chứ đợi mà hả mấy tiếng đồng hồ nữa ở đây chắc chết luôn á xe ở đây nữa thì à, thôi bây giờ hai anh em à, xuống test một cái đó để mà đi tiếp thôi ở đây cũng có test nhanh covid các bạn nhưng mà chỉ test để khám chữa bệnh thôi <laughs> bây giờ à, tiếp tục đi qua bên kia test để cấp giấy đi đường à, test cấp giấy đi đường khác nha test khám chữa bệnh khác nha đâu anh sĩ gần đây không anh sĩ đi ra đây 2 km nữa hay là ngược lại à ờ. bây giờ là được test rồi nè các bạn à, anh sĩ thì đang ghi <laughs> đây hiện tại thì bây giờ là có hai anh em đi test thôi các bạn à, có hai anh em đi test thôi đang đợi một chút xíu nữa chắc test cũng nhanh thôi à không vấn đề gì đâu đây các bạn à, có cái phiếu này không mà buổi sáng giờ lay hoay nè thật ra là vấn đề mà test nhanh này các bạn để đi đường thì à, đã bỏ rồi ha thủ tướng chính phủ đã nói là bỏ rồi không cần phải test nữa nhưng mà khi đến địa phận của bình thuận thì mấy anh lại yêu cầu lại test đó. thôi mấy anh yêu cầu thì mình làm thôi đúng không chị chứ làm sao giờ ha bắt buộc phải làm quy của của cái từng địa phận chắc là nội quy của từng địa phận thôi chắc là mấy anh muốn cho nó ờ, tốt nhất có thể ok bây giờ là di ờ, tiếp tục lên đường quay đầu lại hiện tại bây giờ thì ờ, Duy đã tới ờ, cổng chào của Hàm Tân Bình Thuận rồi các bạn đó thì uh, Duy đang tìm nhà của một đứa em ha, khách hàng của mình đó thì nhà của Tiến thì cách đây khoảng 500m thôi thì Duy chắc cũng sắp tới rồi đó thì bởi vì là Duy có bán cho Tiến các bạn Tiến có đặt của chiếc xe của Duy là C180 AMC giống như cái chiếc xe mà Duy giao cho anh Tuấn với anh Thanh nè đó cho nên là Tiến thì cũng chưa có xem xe nữa bây giờ Di chở cái xe qua nhà cho Tiến cho Tiến xem luôn đó thì chắc là Tiến xem xe xong rồi uh, tiến hành thanh toán rồi làm mấy cái thủ tục đó chắc qua tuần sau Di sẽ ờ, giao cái chiếc xe C180 AMG ờ, tại đây luôn cho Tiến nữa đó Tiến hôm nay rất là trẻ các bạn đó, à, trẻ rất là trẻ luôn á chứ không phải là trẻ vừa nữa <laughs> tuổi trẻ bây giờ tài cao quá lát nữa thì à, tới nơi gặp Tiến Di sẽ quay cho các bạn xem luôn Tiến nói là qua cái đèn xanh đèn đỏ này thì khoảng tầm 500 à, mét á à, anh nhớ cái nhà trên này không cuốn thỏ nè à, nhà thỏ trong này nè đó Di thì uh, giao cho thọ các bạn nhà trong đường này nè đó vừa quẹo như là tới thôi à, thọ mua của Di là hai chiếc xe rồi năm 2020 thì Thọ mua cái xe GLC 200 Formatic đó và cách đây khoảng tầm à, mấy tháng là Thọ mua của Di chiếc xe S450 Luxury à, coi như là mình cũng rất là có duyên với tỉnh Bình Thuận các bạn thật ra là Duy biết tiếng là cũng qua là Thọ giới thiệu Duy đó chứ ừ. đâu rồi ta chạy lên sát xíu nữa anh sĩ ơi ra à, thủy nhân nè thủy nhân ok chắc quẹo vô um, quẹo vô nhà luôn đi anh sĩ ơi Ồ nhà anh to ghê không? Nhìn cái khu vực này thấy không có nhà to nhà to là biết ờ, nhà của Tiến ha anh chị? Ờ, đâu có ai mà mới đặt xe thôi mà chở xe tới nhà cho khách hàng coi luôn đúng không các bạn thấy không anh chị hả lần này mình chơi mạnh quá anh chị ha <laughs> thấy không đúng ngầu luôn á à. thì nó y chang cái xe 300 em thấy đâu khác gì xe 300 đâu à. không hình dáng y chang luôn ở tuần sau em lấy thì sao lấy ha thì sao anh chở xuống cho nãy này mới ổn. à. trời phải có xíu nữa mẹ em về lâu chưa mẹ em về lâu rồi mưa nó em lên ừ. mẹ em gần đây không chở qua nhà cho mẹ em coi mẹ em mẹ trên đây à em là xuất khẩu thanh long à? bữa giờ bữa giờ dịch có ảnh hưởng nhiều không em ừ. ra coi xe đi anh hạ xuống cho em coi á đây ra đây coi nhìn ngầu á nhìn ngầu dễ sợ nhìn nó gọn gọn đó ừ. hợp với mình trẻ đi chiếc này thôi chứ nhất luôn mà em luôn <laughs> rung rớt cổ tay <laughs> vậy hả anh xin thì xin nữa chứ chửi gì đâu <laughs> anh sĩ ơi lấy cái chìa khóa luôn anh sĩ ơi mở cửa anh sĩ ơi ờ, Ủa, cái này nó có đèn nữa không anh nguyên bản thì không có đèn mình em mua thì có đèn xem không? Ừ. Quá ha. Tuần sao anh chở xuống cho. Dạ. Đi tuần sao chở xuống em nha. Ừ. Đi tuần sao lên đưa tiền cho. Mai mới lên Sài Gòn không? Có 18 anh lên nè. 18 lên phải không? Dạ. Lên này ghé anh luôn. Dạ. Nha. Anh vô 7 rồi á, anh bên đó phải không? 18 tây hay là 18 âm? 18 này nè. 18 âm cái gì? Em đang tới năm lịch đúng không? Dạ. đó xe em y chang vậy thôi nhưng mà em chọn cái ghế màu đen mà đúng không dạ quay không Ghiền không? Ghiền Em ghiền cái này rõ giờ luôn á Dạ À, hồi đó kêu ba mua GLC xe à, không mua Mua à. Santa Fe tầm mới À À mà có đi đâu đi có hai chục ngàn cây rồi để nhà à anh sĩ ơi bấm kiến lên giùm em anh sĩ đi có hai chục ngàn cây để nhà ổn đi luôn ừ. mà xe đó em cũng chạy hả lâu lâu mới đi rồi à. ừ. con xe đi đi cho nó khỏe anh em thì hàng ngày em ở đây dạ. chính quan quan sát rồi à, coi như là à, coi cho ba mẹ em luôn Ờ. nhà anh thọ trên đây nè anh tưởng đâu là xa là em chứ ai giờ tuốt trên đây vậy hả ngay cái đèn xanh đèn đỏ nè đúng không quẹo vô là nhà thọ đúng không xanh đỏ lên chiếu này cũng chào á ừ. từ đầu mùa dịch tới giờ luôn đúng rồi mà à, Phương Trang á là mấy cái bệnh viện giả chiến á ừ. đó các bệnh nhân mà hết bệnh đi về là xem phương trang đưa về đằng nhà luôn hết rồi trừ bác sĩ đi khám hay là đi xét nghiệm hay đi đâu nói chung là phương trang nó phục vụ nhiều lắm luôn coi như là đỏ lắm luôn á anh sĩ ha ừ, nó giúp nhiều mà phương trang này mà mà hết dịch cái là là, là đông khách lắm rồi, rồi có tiếng rồi quay hả Phú Yên là được được phương trang hỗ trợ như vậy nhiều nhất ừ. chắc là ông chủ với gốc gác thì Phú Yên mấy bệnh viện giải chiến ở Sài Gòn đó bệnh nhân về đông lắm xe buôn trang đưa đưa về hết luôn trang này rồi nói nhưng mà cái thấy lớn nhất là đưa đưa đưa người dân về các tỉnh thành ừ. miền Tây thì đưa quá nhiều luôn việc lúc khó khăn là để thế doanh nghiệp lớn khó khăn nói chung là hết dịch cái người ta bù lại cho mình nói chung là cái đợt dịch vừa rồi á là mấy doanh nghiệp lớn hỗ trợ nhiều lắm luôn á anh chị thật ra mình những cái doanh nghiệp không hỗ trợ thì, thì, thì, thì còn thê thảm hơn nhiều giờ như con trang này đơn giản thôi hết dịch cuộc sống bình thường lại cái thôi bắt đầu người ta đi gái là là đầu tiên là cái phương trang à giờ chỉ có quân trang thôi chứ còn ai nữa đâu đúng không còn đó, ờ, lúc khó khăn không hỗ trợ người ta lúc sau thì người ta đâu nữa anh Tuấn đang chạy phía trước đó các bạn đó, anh rất là nhiệt tình luôn chạy ra đón hai anh em nè sợ hai anh em đi tùm lum tùm la rồi hả bị <laughs> bị mấy cái chốt covid chặn lại nữa cho nên anh chạy ra mình cũng khai báo đầy đủ bên kia rồi nên giờ tránh cũng được chứ không cần thiết lắm ok thì mình đầy đủ giấy tờ rồi mình xuống tới đây là yên tâm rồi bởi vì mình đủ đủ điều kiện để đi vào rồi đó giờ đi tới Hà Nội được luôn hả anh sĩ hả ừ, thì qua mỗi chốt thì mỗi lần kiểm tra thôi tới thành phố Phan, Phan Thiết rồi các bạn qua chốt liên ngành thì gần như mình đủ điều kiện hết rồi nói chung Phan Thiết là em khoái đi lắm có thời gian rảnh uh, có điều kiện là dọt xuống Phan Thiết liền ừ, cái nào đi rủ anh với <laughs> mà nhiều khi à, lâu lắm mới sắp xếp được thời gian đó quẹo vô uhm, thành phố Phan Thiết đó anh thấy đường ghê không hoành tráng ha rộng hơn ấy nhưng mà có những cái cái cái, cái chủ như là mấy trung tâm đăng ký đăng kiểm công an và mấy tòa nhà hành chính gần như kiểu là giống văn vang ừ. anh chạy vô giùm em nha Tại tao nhớ cho nó lên cái hả sơn hả ờ bữa nào mới biết luôn ờ anh đứng lên cờ trên ngã trong nhà anh dắp xuống ô hồi nãy em đi uh, tới uh, bình thuận rồi đó phải quay đầu lại mấy chục cây mà đâu có chỗ chạm nào bây giờ yêu cầu test nữa đâu mà sao chạm đó là yêu cầu cần đó là cái đầu cửa ngõ vô bình thuận ừ. cái cửa ngõ vô bình thuận luôn cho nên nó phải làm gì á em đi qua là biên hòa đồng nai không có qua trạm cao tốc không có nó nói là bây giờ không cần giấy nữa à. mà qua bình thuận thì lại cần bình giấy thuận là cái trạm đó là trạm đầu tiên vô cửa ngõ bình thuận á ừ. Thì... để em chỉ anh vô số bấm bấm kiến xuống em chỉ nha rồi anh đã thắng anh gạt cái à, cái à, cái này xuống gạt cái cần này xuống là tới nè số D là chạy tới nè anh thấy không sáng tay tự động nó xả thắng tay luôn rồi anh gạt xuống đây nó xả thắng tay liền rồi đó, đạp đạp thắng đạp thắng anh gạt xuống gạt mạnh xuống rồi chạy anh thấy D rồi đó D là chạy rồi đó đúng rồi con số trên này luôn đúng rồi cái đó là cái con chuột để anh cảm ứng cái màn hình thôi xíu nữa em sẽ chỉ anh anh chạy vô đi rồi là chạy tối là cái nào đâu em đẩy tới nè cái nút anh chỉnh ghế chỗ này đây không đó dạ. à đây ha dạ nặng đây hết rồi dạ đậu kế chiếc bm luôn nè anh muốn làm sao đậu lại đúng không đậu lại thì anh bấm vô em chữ B bấm vô anh bấm vô cái đầu á đúng rồi đó là B rồi đó còn anh gạt mạnh lên là số lùi anh thấy không nè nó có nè đây là hệ thống là hệ xuống phải không nè đúng rồi D là gạt xuống nè R là, là gạt lên nè xe BM này à, của anh Thanh à, với lại anh Tuấn nè các bạn mới lấy à, cùng một lượt với chiếc này nè nếu mà chiếc xe C-Class của này nó đăng ký khoảng tầm là trước một ngày hai ngày thôi là Di đã giao rất là sớm cho anh Tuấn và anh Thanh rồi đó, nhưng mà trễ có một hai ngày thôi ở đây công an nghỉ làm việc các bạn cho nên là không có đăng ký biển số gì được hết rồi lúc đó là phong tỏa luôn mọi thứ không có giao xe được tới mãi ngày hôm nay mới đầu giao xe nè đó hồi nãy xuống xe ở đây thì di tưởng là ở đây là một cái chỗ để <laughs> rửa xe chăm sóc xe các bạn nhưng mà không phải đây là cái bãi xe của ờ, anh Thanh đó quá trời xe luôn ờ, đã quá ha ngồi đây mà uống trà nhậu là sướng quá anh Tuấn hả <laughs> hả quá đã nè ôi ôi hồ bơi nè quá wow, sướng luôn anh có hay bơi không anh có hay bơi không ra biển bơi cho thoải mái anh hả có cái cây này đẹp quá ha ừ? thuê cái nhà bên kia hả để để xe chơi chứ cho thuê làm chi anh cái này để cho xe chơi thôi chứ ờ, đậu cho thuê làm chi mất công không cái nào nhà xe cái đó là của mình mà ừ thì để xe chơi thôi chứ cho thuê không chi chỗ đậu nữa đâu cho thuê bởi vậy giờ cho thuê thuê chỗ đậu đây nó mất công phải không ừ nó đòi thuê nó đòi thuê của mình ha lát nữa mà muốn thì đi ra ngoài kia coi cái dãy nhà xe của anh thanh này kìa ờ, đi hết xe tải xe tải xe tải hả mấy một chiếc rồi đó chỉ nô mà nô nô á à mà có 10 có 13 lô đất ngoài đó cho nhiêu trời ơi làm nhà xe hết mà ủa sếp đâu sếp uh, dưới cảng nào dưới cảng là hai ngày này không có giờ là sếp rồi mà nó rồi vậy hả sếp bằng ngày là ở dưới đó thì uh, dưới đó nó vẫn còn uh, ờ, cứng còn không chứ bảo ẩm giờ vẫn được không giờ không có giờ cái này là gì ta cái gì anh cái đuối ờ, cái đó cái áo hả lạ ha mướn xong mà mắm mê chấm nậu đi qua đây này cho mắm nè ha của em này anh đã sẵn cái thùng đó với lại ờ, đồ đó của em là cái này hả à, ừ. bữa nay mình đi phan thiết hoài luôn nha mà bữa nay mình đi ngang đây cũng hoài luôn á mà bữa nay mới có dịp vô đây nè đi hàm tân thì gọi họ đúng không đúng rồi hồi nãy đi gặp thành tân ghé nhàn tiếng nữa à cái nhằn tiết rồi sau là cho nó coi cái xe này anh tại vì nó mua cái xe y chang này à, à, luôn y chang chiếc này luôn màu đen luôn, ừ, màu đen luôn ghé cho nó coi rồi chắc là tuần sau chở xuống cho nó luôn à, ừ. chuyển hết luôn nhà anh Thanh đẹp quá các bạn ơi nhà thông từ mặt đường phía trước ra mặt đường phía sau luôn và hồ bơi quá rộng luôn Di mới bàn giao cái xe C180 AMG cho anh Thanh với là anh Tuấn xong các bạn đó thì à, bây giờ khoảng hơn 2 giờ rồi Di với Sĩ hai anh em bắt đầu là quay về thành phố Hồ Chí Minh đó, để chuẩn bị à, ngày mai mình còn một chuyến đi nữa anh Sĩ đi Đắk Lắk á thì khi mà về các bạn anh Tuấn hay anh Thanh gửi cho Di là một thùng hải sản luôn cũng như là một mà, bịch khô mực to này các bạn đó thì à, công ty của anh Thanh đó bạn là công ty Bích Thanh á công ty về hải sản à, rất là lớn ở thành phố Phan Thiết nè đó cái này là sản phẩm từ à, công ty của anh Thanh đó, mực rất là ngon các bạn đó, mực to không à thấy không vời luôn ok thì à, đây là cái chuyến xe mà giao xe ở tỉnh đầu tiên coi như là kể từ dịch tới bây giờ các bạn đó thì à, Duy lúc nào cũng vậy ha lúc nào cũng muốn là cố gắng à, tặng tay giao cho khách hàng của mình chìa khóa của chiếc xe Mercedes-Benz đó bởi vì là trong dịch đó thì uh, không thể nào lúc trừ khi là Di không thể nào sắp xếp được các bạn nhưng mà nếu mà Di sắp xếp được thì Di sẽ cố gắng uh, đi để mà tặng tay giao đến những chiếc xe Mercedes-Benz cho khách hàng của mình đó, thôi bây giờ là Di và anh Sĩ hai anh em bắt đầu là quay về lại thành phố Hồ Chí Minh đó, rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi clip cũng như là ủng hộ Di trong suốt thời gian qua nếu các bạn thấy clip này hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông để cập nhật những cái thông tin mới nhất về những cái dòng xe của Mercedes-Benz cũng như là những cái chuyến giao xe như thế này ok hẹn gặp lại các bạn nha